sách luôn mấy bạn bay ngửa không mua sách luôn đúng không bay ngửa nha bay ngửa cho thấy nha con nói gì con đạp đi Nhất đây nó cũng vậy Ờ, con đạp kìa ờ, Hồi đi, đi, đi Con đạp, con đạp, con đạp Yeah. nó không đạp nay không đạp rồi

别浪费！ Rồi ai biết cái gì ra Nhà mình có chỉ không? Ờ, quay chỉ không, lúc là đi làm ở Đồng Tháp. Đó, từ đâu à?